hello anh em Đấy, có rất là nhiều những anh em gọi điện đến cho tôi và muốn tôi tư vấn cho anh em là tại sao mà sở hữu được những cái bộ hột tài xỉu nó lắc theo ý muốn cho của anh em rồi mà khi mà đến những cái sân chơi mà anh em đi lắc vẫn bị thua Đấy, vẫn bị thua thì cái à, lý do duy nhất để cho anh em có thể là bị thua như vậy đó chính là cái lý do mà anh em một là anh em lắc anh em bị anh em bị lộ tay lộ tay là như thế nào thì anh em anh em lắc anh em uh, lên tài xuống xỉu thì nó quá lộ tay đấy. Đấy, thì là người ngoài hay là những tay con người ta sẽ bắt được người ta sẽ biết được là những cái chén sau của anh em là chén tài chén xỉu à. và thứ hai nữa là trên thị trường bây giờ có rất là nhiều những cái dòng máy phân âm à có thể là anh em bị phân âm cái mặt hột của anh em hoặc là có thể là anh em bị cái máy nghe hột tài xỉu ấy. hoặc là những cái người nghe hột tài xỉu ấy, nó nghe được những cái âm hột tài xỉu của anh em để cho anh em khi mà anh em lắc thì anh em bị thua đó là hai cái lý do vì sao mà anh em bị thua mà anh em cần được tư vấn thì video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái đĩa để cho anh em ờ, đi lắc tài xỉu anh em uh, sử dụng cái đĩa này anh em lắc thì là nó sẽ có phần trăm có 80 đến 90 phần trăm chống lại được cái nghe hột tài xỉu nhá máy nghe tài xỉu và cái người nghe hột tài xỉu hay là thầy thợ nghe hột tài xỉu nhá. thì cái đĩa cũng nói luôn với anh em là không có cái bộ hột nào nhá bất cứ không có cái bộ hột tài xỉu nào mà anh em có thể là cắt tiếng cắt âm hay là đoạn lại là chỉnh lại âm của cái bộ hột nhé Đấy, cái bộ hột nó sinh ra nó như thế nào thì là mãi mãi nó chỉ kêu như vậy thôi Đấy, không thể nào mà phá âm hay là cách tiếng của cái bộ hột này được cái duy nhất có thể cho anh em cái âm khác đó chính là cái đĩa nha anh em sử dụng một cái đĩa anh em sử dụng cái đĩa đấy anh em đi ờ, lắc thì là anh em không thể phân được cái âm tài hay là âm xỉu đấy mới là cái đĩa mà để cho anh em đi lắc tài xỉu nó hiệu quả được nhá thì bây giờ ờ, anh em có rất là nhiều thầy thợ nghe hột hay là những cái dòng máy phân âm thì anh em phải chơi cái loại đĩa này cái đĩa mà chống nghe hột tài xỉu chống máy phân âm thì đây cơ sở tôi cung cấp cho anh em một cái đĩa để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em mang lại cái hiệu quả chống thầy thợ hay là chống máy phân âm nghe hồi tài xỉu lên tới 80 phần trăm nha lên đến 80 phần trăm thì ờ, cái đĩa này khi mà anh em lắc nó sẽ cho anh em cái âm hột tài xỉu là nó chỉ có một âm thôi âm tài âm xỉu nó đều như nhau nhá âm tài âm xỉu đều duy nhất chỉ có một âm thôi thì cái âm nó như nào thì anh em có thể nghe ở trên video này vừa tài đúng không anh em đấy giờ xỉu anh em nghe thật là kỹ nhá xỉu đây đấy cũng chỉ là có một âm thôi đấy, tài đúng không anh em đấy cũng chỉ có một âm thôi tất cả những cái chén của anh em khi mà anh em sử dụng cái đĩa này anh em đi lắc thì là duy nhất nó chỉ có một âm duy nhất nó là cái âm vừa nãy anh em có thể nghe tôi đi tôi lại anh em có thể nghe nha đấy, vẫn là tài đó cũng chỉ có một âm là xỉu đúng không đó anh thấy không âm tài âm xỉu nó đều như nhau hết tài Đấy, xỉu tài xỉu Đấy, đây là cái đĩa tài xỉu một âm Đấy, cái đĩa chống nghe hột tài xỉu chống máy phân âm tài xỉu hiệu quả cho anh em lên tới 80 phần trăm thì ờ, anh em nào mà muốn sở hữu cái đĩa này anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy, thì ờ, anh em đi cơ sở hay là anh em đặt đơn hàng về thì ờ, anh em cứ alo cho tôi tôi sẽ gửi về cho anh em đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu những cái đồ chơi tài xỉu hay bầu cua sóc đĩa game tất cả những cái đồ chơi cờ bạc mới nhất 2020 này thì anh em cứ alo cho tôi số điện thoại trên hình video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em